Hello, xin chào các bạn Hôm nay mình à, có chuyến đi về Đồng Nai ăn đám tiệc ở nhà của người gì. Thì uh, bây giờ mình đang ở trên xe uh, đi uh, hướng về cầu Phú Mỹ để uh, lên cao tốc Long Thành dầu dây uh, Bây giờ là đang ở uh, Phú Mỹ Hưng uh, Phía bên tay phải của các bạn là Cosmo uh, Trung tâm của uh, Phú Mỹ Hưng thì uh, các bạn nhìn là ờ, Phú Mỹ Hưng ờ, rất là đẹp nha nhìn rất là giống Singapore uh, Phú Mỹ Hưng là do kiến trúc sư người Singapore uh, design cho nên là có kiến trúc nhìn rất là là giống à, bây giờ là đang trên đường rẽ lên hướng vào cầu Phú Mỹ đây à, thấy được một chú công an đang dịnh một bạn trẻ đi hai hai bánh nhằm vào đường dành cho xe ờ, ô tô Thôi các bạn nhìn thấy cây cối rất là nhiều rất là đẹp luôn rồi bây giờ bắt đầu mình uh, tiến vào ờ, đường dẫn lên ờ, cầu Phú Mỹ thì cái đường dẫn này rất là dài ờ, đường hướng lên cầu Phú Mỹ về cảng Cát Lái thì hai bên đường thì cây cối thì cũng cũng còn nhiều lắm do là đất cũng còn chưa được khai thác hết xe lớn xe tải xe container rất là nhiều vì là đường huyết mạch chính để hướng về uh, uh, cảng cát lái ở ờ, trước mặt các bạn là cầu phú mỹ đây là cầu dây văn lớn nhất ở thành phố Hồ Chí Minh có thể là cầu dây văn lớn nhất của Nam Bộ luôn nhịp cầu rất là cao đó các bạn thấy uh, xe công xe tải rất là nhiều di chuyển chậm hàng hóa thì uh, thông thường liên tục có khi uh, cầu phú mỹ bị kẹt xe liên tục nhiều giờ nếu mà lỡ mà xui đi nhầm vào những ngày đó thì xác định trước là Ờ, ăn nằm ở trên cầu là chắc cũng cả buổi trời hoặc cả ngày trời cũng chưa thoát được đó các bạn thấy ờ, đất vẫn còn mênh mông bao la còn bây giờ là đang ờ, hướng vào ờ, ngã rẽ đi lên đường dẫn của cao tốc Long Thành Dầu Dây thì đoạn này thì đã qua khỏi vòng xây Mỹ Thủy là được cũng khoảng 5 6 cây số rồi đây là nút giao An Phú hướng vào cao tốc Long Thành Dầu Dây thì bây giờ um, xe mình là đang ờ, tiến từ từ vào ờ, đường dẫn cao tốc thì ở ngay giữa của đoạn đường dẫn này á, thì ờ, nó sẽ có hai ngã rẽ thì các bạn để ý là đó nó sẽ có hai đường là một đường hướng về An Phú và một đường hướng về Long Thành nếu mà các bạn đi lộn và, và hướng An Phú á, thì sẽ ra ngược trở lại là đường Ma Chí Thọ tức là đại lộ Đông Tây mé bên hướng bờ quận 2 thì lúc đó là là là, là mất thời gian phải quay đầu trở lại khá xa nha còn bây giờ là hướng về Long Thành thì đây đang ờ, đó đường dẫn đang hướng lên ờ, cao tốc Long Thành dầu dây thì cao tốc Long Thành dầu dây thì dài khoảng 64 ờ, km mình nhớ không chính xác lắm nhưng mà chắc khoảng khoảng đó thì tốc độ thiết kế là 60 cho đến 120 km trên giờ gồm có hai đoạn chính là đoạn từ uh, thành phố đi tới Long Thành và đoạn từ Long Thành đi tới uh, dầu dây thì đoạn từ thành phố đi tới Long Thành là cái đoạn mà mình mới vừa lên đây thì bình thường rất là đông xe do các xe di chuyển rất rất là cao rất là lớn à, từ Sài Gòn ra Vũng Tàu hoặc là từ Vũng Tàu về Sài Gòn bây giờ là buổi trưa cho nên là xe cũng chưa đến uh, nổi chứ buổi chiều là là bắt đầu kẹt xe ghê gớm kinh khủng còn đây là trạm thu phí uh, Long Phước đây là trạm thu phí của đầu cao tốc thì cái trạm thu phí này uh, nó có một cái hơi dở là ngay dưới chân cầu Long Thành cái uh, cái cái độ dốc rất là cao nếu mà xe con đi á, thì cũng không có vấn đề gì nhưng mà như xe lớn xe tải nặng hoặc là xe container khi mà dừng lại để ờ, để để qua trạm thu phí thì rất là mất thời gian và tốc độ để kéo lại cái cái cái lực kéo để đưa lên cái độ dốc cầu rất là cao này còn ờ, mé bên chiều ngược lại thì xe cũng đang đổ dốc cầu với tốc độ lớn thì cũng phải uh, phanh lại hoặc là hãm tốc độ làm sao đó để ờ, vừa xuống hết chân cầu là tới ờ, trạm thu phí thì cái này nó cũng rất là bất tiện thì thấy cũng có nhiều người nói hoặc là báo chí cũng có đăng rồi nhưng mà uh, do cái này là là là xây dựng từ lâu rồi từ trước rồi đây là cầu Long Thành nó giữa hai bờ là Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh đây là giữa cầu đây là địa phận của đồng nai các bạn nhìn xuống ờ, phía dưới cầu là cây cối vẫn còn xanh mướt thì tương lai ờ, sân bay Long Thành nó sẽ đi đi đi đi qua cái cao tốc này thì cái cái lưu lượng xe vào cao tốc này nó sẽ càng lớn nữa thì hiện nay là đang có uh, chủ trương là mở rộng ờ, đoạn cao tốc ờ, từ thành phố Hồ Chí Minh tới Long Thành rồi còn đây là ờ, mình đang tới cái ngã rẽ để ra cao tốc đoạn Long Thành để hướng về Vũng Tàu đó phía xa của các bạn là hướng ngã rẽ để uh, ra quốc lộ 51 đi Vũng Tàu đó là cầu vượt uh, quốc lộ 51 thì uh, mình đi là đường đi dầu dây cho nên là mình sẽ không rẽ hướng Long Thành này mà mình đi thẳng luôn qua khỏi uh, cái đoạn này để hướng về đoạn điểm cuối là uh, dầu dây thì trạm thu phí uh, dầu dây nó sẽ nằm ở cuối cao tốc uh, thành phố Hồ Chí Minh Long Thành dầu dây này thì uh, qua khỏi uh, cái uh, trạm thu phí Long Thành thì bắt đầu là từ hướng Long Thành về tới dầu dây thì lại rất là vắng xe xe có thể chạy rất là thoáng có thể chạy được max tốc độ là 120 cây số giờ còn đoạn từ Long Thành trở về thành phố Hồ Chí Minh thì lúc nào xe cũng đông đây bên phải của cái của các bạn là à, một cái rừng cao su rất là là là, là xa rất là dài còn xa xa là khúc này là có một những cái đoạn đồi thấp thì thấy đẹp thì ờ, mình quay lại để ờ, làm kỷ niệm của chuyến đi sẵn úp vô tiếp mà xem chơi đó các bạn thấy là khi mà qua khỏi ờ, Đờ Long Thành thì xe rất là vắng có thể chạy ờ, vô tư đường đẹp rồi bây giờ là mình đã hết cao tốc đã ra tới trạm thu phí của đoạn cuối cao tốc Long Thành dầu dây đó là trạm thu phí dầu dây xe ờ, xe du lịch là đi hết toàn tiếng là 100 ngàn bây giờ là có ờ, thu phí tự động rồi cho nên là không cần phải dừng lại mua vé sót vé thì ờ, khi mà đi qua cái trạm này thì có dán cái mã vạch thì uh, cái mắt đọc nó sẽ tự động nó đọc đúng biển số xe và cái mã vạch thì nó sẽ tự động nó mở cái barrier lên đây đã bắt đầu hết uh, cao tốc thì uh, bắt đầu rẽ để uh, ra lại quốc lộ 1A thì cái đường rẽ ra quốc lộ 1A thì nó cũng sẽ có hai nhánh một nhánh là đi Phan Thiết đi ra Bắc còn một nhánh á, là quay về à, dầu dây để đi Đà Lạt quốc lộ 20 thì à, do cái điểm cuối của đoạn cao tốc này nó nằm ở phía trên của cái ngã tư dầu dây cho nên là ai muốn đi Đà Lạt thì phải vòng ngược trở lại một tí xíu khoảng à, 5 cây số để ra được ngã tư dầu dây đó là hướng đi Biên Hòa thì bạn chỉ dẫn rất là dễ à, nếu mà ai chưa đi chưa quen thì cũng có thể đi chậm chậm và nhìn cái bản chỉ dẫn đây có một hướng đi Phan Thiết Long Khánh đi ra Bắc và một hướng đi Đà Lạt đi Hòa là hướng về ờ, thành phố Hồ Chí Minh thì khi tới ngã tư dầu dây thì các bạn rẽ phải thì các bạn qua quốc lộ 20 đi thẳng lên là lên Đà Lạt còn ở đây là mình đang tới là tỉnh lộ 769 đang đi ngang qua khu công nghiệp dầu dây thì ở bên trái là một cái nhà máy của tập đoàn CJ đây là tập đoàn rất là lớn đầu tư đa ngành ở ờ, Việt Nam này à, cho các bạn tham quan một xíu về cái nhà máy của tập đoàn CJ này đầu tư rất là lớn đầu tư về nông nghiệp còn bên phải cũng là một cái nhà máy của uh, Hàn Quốc nhưng mà mình không biết là đang sản xuất cái gì thì cái này để ờ, phải search trên Google đây là cái đường đi ngang qua khu công nghiệp dầu dây tỉnh lộ 769 để hướng về nhà của người về để ăn ờ, đám tiệc đó CJ thì CJ sản xuất cái gì đầu tư cái gì ở Việt Nam thì các bạn lên Google có thể tra rất là nhiều bây giờ mình sẽ rẽ phải vẫn cặp theo đường tỉnh lộ 769 để ờ, hướng về Long Thành thì ờ, ờ, dọc đường thì sẽ tới nhà của người gì qua khỏi cái đoạn rừng cao su này Hello xin chào các bạn nha hôm nay mình có một chuyến về ngoại ô chính xác ở đây là dầu dây đi về ăn đám của nhà một người gì à, không có tiện nói tên ra nhưng mà ờ, trên một cái thửa đất là rất là rộng à, nhà gia trang à, trồng rất là nhiều gốc bưởi và nuôi chó nuôi gà kết hợp giữa ở và làm nhà xưởng à, thì làm cái gì thì tí xíu nữa mình sẽ tiết lộ còn bây giờ tham quan một xíu về cái à, những cái gốc bưởi khu vườn mà nhà gì này trang trí nha đây là những cái gốc bưởi thì uh, chắc cũng phải uh, được ờ, ba bốn chục gốc gì đó bưởi uh, rất là sai trái ừ. thì bây giờ mình uh, sẽ vào à, tham quan à, xem một xíu về cái à, những cái, cái cây bưởi này đây đây vào vườn bưởi đây thì mọi người có thấy là à, những cái trái bưởi rất là sai đây những cái trái này là đã ăn được rồi và một số trái thì à, nó còn non rồi à, có một vài trái thì nó cũng rụng ở dưới đất nữa nó nhìn ờ, một cái vườn bưởi như vậy á, thì ờ, trồng để cho đẹp thôi chứ không có bán nha <laughs> đây là vườn bưởi ờ, trồng cho đẹp ăn được bao nhiêu thì ăn nhưng mà không gia đình không bán đó. từ ngoài cổng đi vào á, thì sẽ có cái vườn bưởi nằm ở bên tay phải thì uh, đây là cái lối vào uh, nhà đó các bạn sẽ ờ, thấy được là uh, nguyên một cái khuôn viên khá là rộng có thể lên đến hơn một hecta đây là chiếc uh, Subaru của uh, con chủ nhà đây là chiếc Subaru Forester này phía xa xa là có ờ, thêm ờ, vài chiếc xe cũng ờ, của chủ nhà và một chiếc VinFast xe điện chiếc VF E34 đang chạy thử nghiệm test về cái cái điện và cái hành trình đây các bạn xem lại một lần nữa về một cái vườn bưởi rồi đi dài, bó kẹt hai cái món này món gì á món này món gì á à cá chẻm chiên cái này là salad à, 10 uh, nguyên combo là ờ, mười mười khoảng 11 triệu 999 ngàn là 12 triệu cái này cao tợ này này không tám triệu mấy chứ tại vì combo thì nó có này nè cái này là cái mic nè với lại cái cái cục này là cái cục uh, ờ, thâu cái cục uh, cục trung tâm rồi mà đẹp không cô lộ anh đẹp hơn à. Ờ. đây là gỏi tôm đây là bạn Shadow là người uh, ờ, lai Pháp nha cho nên là khuôn à, khuôn mặt là rất là tây nha à, biết tiếng Việt không? không. em dạ em quần đừng nói vậy không xé quần em luôn chứ lời đây là không khí bữa tiệc dầu dây dầu dây Dạ, xíu nữa ra review uh, gia trang một xíu đây là lối vào uh, gia trang tí xíu nữa mình sẽ ờ, vào mình review ờ, cho các bạn xem ờ, một tí về cái gia trang mà theo thiết kế theo kiểu cổ này thì gia đình này là theo phong cách châu Âu mà đặc biệt là người Pháp cho nên là những cái món đồ hay là những cái thiết kế và tư duy thì nó cũng sẽ mang hơi hướng của châu Âu đây còn đây là chiếc uh, ờ, GLC GLC uh, ờ, của uh, chủ nhà đây là chiếc GLC 250 đó xa xa là đây là chiếc VinFast đang sạc điện sạc điện gia đình được nha các bạn còn phía đây đó là phía ờ, vườn sau cũng có ờ, mấy chục cái gốc bưởi và cả đàn gà ở phía sau này thì tí xíu nữa mình sẽ kiếm cái đàn gà mình ờ, mình quay gà để nuôi nhưng mà không được ăn ăn là có chuyện lớn với lại chủ nhà nha đó à, hôm nay có tiệc cho nên là tạm thời cho mấy em cuốn này là vào trong ờ, đây tạm thời ở đây để ờ, tránh ờ, gây rối loạn buổi tiệc ở ngoài xa xa kia thì cũng có một cái chuồng đó xa xa phía sau chiếc mẹt đó thì cũng có một cái chuồng cũng có vài con ở trong đó để cho các bạn xem lại lần nữa nè nhìn rất là dễ thương bình thường á, thì thả ra cho chạy lanh quanh lanh quanh ngoài sân á rất là đẹp nhưng mà hôm nay tại vì khách khứa hơi đông cho nên là phải cho vào ờ, tạm ở trong ờ, trong nhà hey. thương không nguyên một cái chuồng rộng mênh mông tha hồ chạy nhảy đó có nhà dành riêng cho nó luôn đây là một chú nữa đây là mình đang ở ờ, phía sau chỗ cái ờ, vườn bưởi mà phía sân sau thì ờ, vừa kết hợp và làm vườn vừa kết hợp đất ở và ở phía xa xa kia là có trồng cây thủy canh thì có một cái ờ, nhà như nhà kính để trồng cây thủy canh nhưng mà đất thì hơi hơi hơi dơ giờ vào trong đó thì ờ, dễ dính sình lắm cho nên thôi mình không vào thì các bạn thấy cái nhà thủy canh thì cũng giống giống như là ở trên ờ, Đà Lạt Đức Trọng này nọ người ta cũng hay làm nhưng mà cái này là trồng loại rau khác chứ không phải là rau rau rau xứ lạnh như trên Đà Lạt hoặc là Đức Trọng đó xa xa đó mấy chú cún đó lại gần chơi thôi mà hả sủa in nổi ở trong nhà thì ờ, khách khứa cô dì chú bác đang ờ, hát karaoke giải trí trong đó mà <laughs> đứng gần là là các chú ờ, tha hồ mà hả lấn át luôn cả tiếng karaoke còn đây là phía trước mặt các bạn là khu vực nhà xưởng thì hôm nay chủ nhật thì ờ, xưởng ờ, nghỉ công nhân nghỉ uh, đây. mình sẽ quay một, một một ảnh một góc của nhà xưởng thì cái nhà xưởng này á thì gì này là chuyên về gia công sản xuất những đồ uh, giả cổ nhưng mà chủ yếu là nguyên liệu là bằng à, sắt thép những cái cánh cổng những cái bàn ghế những cái uh, chìa khóa hoặc là những cái cổng gì đó mà giả cổ dành cho uh, lâu đài những cho những cho, cho cái dinh thự mà theo kiểu phong cách kiến trúc của uh, châu Âu của ngày xưa theo thời cổ và thời Trung cổ uh, bỏ các cái cái, cái uh, sản phẩm đó cho cho bên châu Âu thì một xíu nữa mình sẽ quay một vài cái sản phẩm mà uh, tiêu biểu uh, mẫu để để các bạn dễ hình dung còn bây giờ cái nhà xưởng này thì uh, chủ nhật đóng cửa nghỉ rồi mình không không muốn vào để làm cái gì à, vào à, tham quan một tí à, cái ngôi nhà này đó à, gia trang của gì thì đã trang trí hết tất cả cây thông và các trái châu dành cho Noel Christmas thì bình thường á là các chú cuốn á, là sẽ ở ngoài sân đây nè chạy nhảy chơi rất là rất là vui nhưng Hey! Đây nữa nè hôm nay thì nãy là cho vào trong uh, chuồng hết rồi thì một xíu về cái uh, khung cảnh mà vì trang trí ở phía ngoài sân ngay trước cửa vào ờ, trong nhà đây là một khoảng uh, sân ở trong nhà trong đó là phòng uh, ờ, khách ở đây là ờ, bãi diễn trời ở giữa nhà thì mé bên tay trái là nhà bếp thì các phòng kia là toilet phòng ngủ thì uh, thì karaoke nó hơi luôn nha các bạn đây. còn đây là gian cửa trước gian chính thì uh, gian chính thì nhìn rất là cổ kính bây giờ sẽ ra vườn bưởi hai bưởi đó cả cả vườn luôn đây bưởi rất là nhiều luôn mình sẽ thử một trái nha Ây chà, trái kia cao quá trái này coi kg đó nhìn khá nặng thêm một trái nữa bữa này hơi xanh nhưng mà để à, vài ngày thì nó sẽ chín cái cây cái chui đó anh chị ừ. anh chị à ra đây chơi đi nè nè gì đó sao bị nhốt hết trơn còn ờ, <laughs> còn mình đứa này là lang thang ngoài đây đây đang sạc điện nha các bạn xe này xe điện cho nên phải sạc điện thì uh, mình sẽ uh, quay một xíu về cái nội thất ở trong xe thì đây là chiếc uh, chỗ ngồi thì mình chỉ quay sơ thôi mình không có chuyên về review xe cho nên thì nếu các bạn muốn xem tham khảo về chi tiết hơn về cái loại xe này thì có thể lên những trang giống như xe hay hay là tip car thì nó sẽ có review chi tiết hơn mình chỉ ờ, quay một xíu về trong cái nội thất phía trong này cho các bạn ờ, hình dung ra thôi nếu mà ai chưa biết về cái cái loại xe điện đây đây là núm xoay cần số không phải là cần gạt mà cũng phải là nút bấm thì uh, các bản điều khiển thì nó nằm ở hoàn toàn ở trên cái uh, cái cái cái uh, cái pad này nó giống như một cái iPad vậy đó rất là lớn thì các bạn có thể điều chỉnh và có thể ra lệnh bằng giọng nói có thể hiểu được tiếng Việt cả tiếng Anh rồi chỉ đơn giản vậy thôi thì chỉ tí nữa mình sẽ uh, lái về thì mình sẽ test tốc độ từ ờ, để xem coi cái gia tốc và cái khả năng tăng tốc của nó như thế nào xe này có 3 chế độ lái đây là mình đang để chế độ tiết kiệm bây giờ mình nhấn qua chế độ thoải mái còn nhấn qua chế độ thể thao chế độ sport thì cái khả năng ờ, tăng tốc của xe bây giờ mình muốn test luôn thử nè rồi từ 80 sẽ ờ, đạp lên 120 coi sao được chưa đạp được để đường trống trống xíu ờ, mình thử ờ, tăng tốc